thằng cấp bảy này là cái thằng này thằng này thằng khiêu, khiêu dâm nè đó thằng khiêu thằng, nói chung á cái tính dâm á trong con người ai cũng có đúng không nhưng mà để kích được nó ra đó đó thì chỉ có điều thiền thôi thì anh lấy ví dụ trong cơ thể chúng ta nó luôn có một cái nguồn năng lượng năng lượng cái nguồn năng lượng này nó sẽ được sử dụng khi chúng ta cần thiết mà làm sao để huy động được cái nguồn năng lượng này cần phải có lệnh bài tính mà lệnh bài đã nó phiêu khiêu dâm nãy nói Chào mừng các em đến với chương trình Vlog của anh Duy Nguyễn Tiếp tục là một chủ đề về Nutrition Nha, Nutrition ngày hôm nay thì anh sẽ nói về amino Amino là cái dạng căn bản nhất của protein Tất cả những protein vô cơ thể chúng ta đều chuyển hóa thành amino Amino có hai loại, amino chó ăn với amino người uống Cái mặt anh nói chuyện sốc mà Bây giờ làm truyền thông là phải nói chuyện sốc Anh nói sốc vậy thôi chứ con người anh không sốc như vậy đâu Tức là amino nó có hai loại một cái amino là cơ thể không tổng hợp được thì nó mới cần quý còn cái một loại amino cơ thể tổng hợp được hoặc là một loại amino nó có cả đống ở trong tự nhiên á ăn kiểu gì cũng hết thì cái đó là amino rẻ tiền amino thường thôi anh lấy ví dụ giờ trong trong cuộc đời của tụi em á bây giờ cục vàng cục đất giờ cục nào mắc hơn cục vàng đúng không rõ ràng cục vàng mắc hơn tại vì sao tại cục vàng nó trên cục đất vậy thôi cục đất nó nhiều quá nó rẻ hơn đi thôi còn trong tự nhiên cái loại amino A nó quá trời loại amino B nó ít hơn thì đương nhiên amino a, amino B nó nó quý hơn nó quý hơn về mặt thương mại nhưng mà vô trong cơ thể chúng ta cái amino B nó không sinh ra được còn cái amino A nó sinh ra được bằng những phản ứng thông thường wow. đó thì cái thì cái amino mà quý á mình kêu là cái gì mình kêu là cái gì mấy em E A A wow nó chậm thôi nó nhầm lèo lưỡi không ơi tôi bị lèo trên này hoài đó còn amino thường thì là amino thôi vậy thì trong cái amino mà nó chung chung hết á thì nó có cả thường và cả vip đó thì ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái này tìm hiểu về cái này BBT đã từng phân phối một sản phẩm cũng khá đình đám của Nutrach cũng EAA luôn đó nào là gì nào là EAA rồi nào là A, amino amino chet rồi xong rồi thằng RSB nó còn amino gì nữa amino lin sau cái thằng nào cũng tốt hết trơn nha anh Duy thằng nào mỗi thằng tốt một kiểu em giờ khó nói đó giờ khó nói đó mà giờ Estrogen thì nó cũng phải có amino nó mới bán được chứ đúng không hãng nào nó cũng phải có amino thôi chứ giờ mà tự nhiên giờ một cái hãng một cái hãng thực phẩm bổ sung mà nó không làm amino nó không làm quay nó không làm mát nó không làm điều cao vậy làm gì nó làm súp cho chó ăn chứ làm gì giờ nhiều khi anh nói súp cho chó ăn tụi em là sốc không phải cái chuyện đó bên mỹ nó bình thường mấy em ở bên mỹ bên đây súp cho người bên kia súp cho chó hai bên đi trang khác nhau để hình chó trên trên bao thôi thơm đi chang luôn sốc vậy đó <laughs> anh anh nói thiệt chứ em nào bên mỹ hoặc là úc hay gì đó là em sẽ hiểu được rồi chứ không phải là anh nói anh nói xạo vậy thì giờ á cái hãng uh, à, Apple này chắc tụi em biết rồi gì nhìn cái hộp nó cũng sang hơn người ta nữa bởi vậy tụi anh nói với em rồi bây giờ đời đâu ai đến thế giấc mơ đúng không nếu mà tụi em nghèo quá tụi em không có tiền mua tụi em muốn Apple gần đó thì tụi em bây giờ cứ cứ cứ cứ cứ xài uh, à, RSB à, gì đó rồi xong rồi mấy thằng khứa nào nó sống ảo á nó sống ảo mà nó hay khoe khoe đó nó khoe trên mấy cái group mà group gì mấy em group thl bích gì đó nó khoe ừ ờ, nó gì đam mê rồi cái gì ờ, cái gì hàng vip hàng hot gì đó nói chung là nó nổ nó nổ là trong tay nó mua sao apple gần gì nó uống rồi đó rồi tụi em nhắn tin riêng đó bạn uống xong cho mình cái hộp nha đó bạn uống xong cho mình tới hộp xong rồi tới lúc em xài cái hộp rồi em đổ cái bột kia vô nó nhìn cái màu bột độ dân chơi nó mới biết chứ còn dân thường nó đâu biết bột nào bột nào đâu lúc đó là mình sống ảo sống ảo nhiều lắm em giờ thầu buổi facebook thời buổi sống ảo mà nó anh thấy cái label của nó xịn hơn label người ta thí dụ như aminolin đi anh nói thiệt mẹ nó chất nó chất từ cái độ đó luôn á em lấy tay em rờ vô aminolin đúng không em rờ chữ aminolin đó thì ủng ăn aminolin này hơi bị hố mày ơi thằng nào cũng xịn hết trơn nha ba á à, đủ giờ mới biết nhập à hàng nào cũng xịn à hàng này không xịn nè <laughs> nãy giờ anh r hàng nào cũng xịn đó mấy em đâu á bbt phân phối hàng xịn quá nè em r chứ liên mua đi em ru à không có gì đó còn em r chữ aminolin nó nổi nó nổi đúng không xong rồi em r chữ dưới nó chìm còn thằng này đó em r thằng nào nó cũng nổi hết nè Thấy không nhìn cái công nghệ in của nó nhìn công nghệ in của nó xịn Thấy không chất đó, đó là nói về nhãn còn cái cái cái đó về hộp của thằng quỷ này nó thiết kế cái kiểu lùng lùng bực mình đó hũ mới của nó cùng kích thước mà thằng này chơi là đẹp rồi đó anh đánh giá thằng này chơi là rất đẹp anh sẽ chứng minh cái độ chất của nó cho cho cho tụi em thấy qua một những cái video khác nhau nè tại sao thằng này nó làm hai cho hũ kích thước khác nhau đúng không ví dụ giờ anh nói là cái nắp này với cái nắp này là đổ qua đổ lại được nè anh khui luôn chơi luôn dân chơi mà không sợ đâu nè cái nắp này nè đúng không đổi qua cái nắp này nè được nữa không được hết á bình thường đó ai biết nắp nào thường á những cái hãng thực phẩm bổ sung á nó sẽ sản xuất quy cách của cái hộp á là nó như nhau để chi nó tiết kiệm chi phí đúng không thí dụ như cái hãng à, rb này nó sản xuất ra một lần 100 ngàn hũ này luôn wow. đúng không thì nó xuất ra cái hũ hũ trắng xong rồi về cái uh, thằng ờ, thằng aminolin nhiều mùi thằng quỷ sứ xà bét sau đó nó gì không biết nữa nó để cái hũ này một quy cách thì nó sẽ tiết kiệm hơn đó còn ví dụ như nào dân chơi á, thì nó sản xuất khác nhau như này thằng này dân chơi nó dân chơi cả cái cái label cả cái nhãn bây giờ nó dân chơi luôn cái hộp tự nhiên giờ mấy em à mấy em sản xuất cái hộp lùng này với cái hộp cao được phải là hai mẫu không ông phải tốn tiền chứ ví dụ giờ tôi sản xuất năm năm chục ngàn sản phẩm này kết hợp với 50 ngàn sản phẩm này thì tôi phải tốn 50 ngàn cái bình này với 50 ngàn cái bình này vậy sao tôi không làm luôn một bình để tôi sản xuất 100 ngàn cái bình đúng không sản xuất 100 ngàn cái bình chắc chắn nó rẻ hơn 50 ngàn cái bình mà tôi sản xuất luôn triệu cái đi để tôi dùng dùng dồn lại tôi sản xuất cho cả năm đó không nó là mình nó mình mình mình, mình tin ý đi mình sẽ thấy nó cách chơi được nhiều nhiều nó sốc trong nhiều cái lắm nó sốc lắm em riêng cái hãng uh, Apple Gun này cái gì thì gì có thể là những cái khác nó bình thường anh anh không nói là cái hãng này toàn diện nha những cái khác nó bình thường nhưng mà hả nói về chất lượng sản phẩm là nó rất tốt rồi giờ đi qua uh, vô chuyên môn đi amino kem bây giờ có cái event chương trình chữ kem viết tắt của chữ gì ai nói đúng trúng event cái này event thiệt ai nói đúng trúng event nha mấy em event thiệt không giỡn đó còn anh chỉ đọc là amino kem thôi tại vì á anh thích đọc thuần việt anh là người Việt Nam thích đọc thuần Việt amino kem đó nhưng mà tự nhiên mình nhìn qua cái amino kem này mình thấy nó vô lý cái chỗ nè nó vô lý nha đúng không không biết bỏ cho mỏ uống là chết mẹ nè đó vô lý thì sao tự nhiên amino kem cái gì đâu mà mà mà gì mấy cái chuyện tăng cơ giảm mỡ điện giải thì nó nổ đúng không thì cái nào cũng có thôi tăng cơ giảm mỡ điện giải thì thằng thằng EA cũng có luôn chứ có khác gì đâu nè thằng này cũng có luôn này không khác gì hết đi chang nhưng mà đó nó khác ở chỗ đó nó có cái gì mà 50mg F7 F7 có nào Ronaldo không ta Đấy, ai biết được bên Mỹ khi nó khoái số 7 lắm em Đúng không có ít nào mẹ Ronaldo không đó thì không, biết phải không đó thì tính sao đi đó nhưng mà cái S7 này là cái để chút mình coi riêng mình coi nó là cái gì để mình biết cái sản phẩm này uống khi nào đúng không mình phải coi coi thằng này đó là là hàng thường hay là hàng hắc như hàng này hàng thường thằng này hàng thường thằng này uống nào được hết á không sợ nhưng mà thằng này á thấy nó thấy nó ghê ghê thấy cái hũ này nó bự bự mà nó là lạ mà nó sang sang mà nó chảnh chảnh <laughs> đó nên mình phải kiểm tra được coi nó uống khi nào nha mấy em tất cả những sản phẩm này mà anh nói mấy hàng khùng khùng nói thuốc á là anh đam nó là nó có cơ sở thứ nhất trên cái nhãn ghi rõ ràng phải là thuốc thứ hai cái sản phẩm này là của mỹ đế đúng không mà mấy thằng nghèo như hơn mỹ đế tuổi gì mà ẵn đúng không không có cần phải nói nhiều tôi mấy thằng nào mà gì uh, gì cái gì uh, súp tây á rồi gì uh, súp đông âu hungary rồi ba lan gì đó ông em đi đi, đi khẽ súp mỹ đế ông vải trưởng không nên tụi em á tụi em xài súp á tụi phải hiểu cái nguồn ở đâu ra cái nguồn nó quan trọng cực kỳ để mà sản xuất ra được amino này tao nhập nguồn trung quốc vậy tao bỏ vô cũng ra amino vậy nãy mới nói xong ủa trong cám heo có amino không mấy em sao không có được không có xong heo nó mập được đúng không nhưng mà bởi vì cái nguồn là cái quan trọng nhất chứ không phải là cái mà thể hiện trên nhãn là cái gì em hiểu chưa thí dụ như trên nhãn nó cũng đều là 10 gram amino như nhau nhưng mà 10 gram amino mà lấy từ cám heo sao nó nó giá trị bằng 10 gram amino lấy từ sữa bò tinh khiết mà đúng không rõ ràng nó FDA approve cái gì cũng FDA nó quan trọng cực kỳ FDA là tổ chức về ờ, quyền cấp phép và nói chung là nắm về thuốc và thực phẩm là tối thượng trên thế giới rồi đúng không một cái loại vaccine nó phải có fda nó mới vô người ta mới chích chứ không phải vaccine chính phủ nào cấp phép vaccine gì chính phủ cấp phép đúng không fda là tổ chức độc lập nó có quyền nó cấp phép trên thuốc và thực phẩm đó và chưa kể thì từng tiểu bang của mỹ mà cái tiêu chí nó khác nhau nữa không có giỡn đâu nha mà thằng này là bạn nhớ trụ sở thằng này là bên cali nha thằng này là bên cali đó mà cái tiểu bang california nó yêu cầu khó mà cố mà khó lắm đi qua mỹ để thấy tiểu bang california tiêu chuẩn nó khó nó có tiêu chuẩn riêng nữa không phải giỡn đâu tức là loại thực phẩm bổ sung này ở ở ờ, ở những cái tiểu bang khác đi nó lấy 7 tiêu chí thôi ta ví dụ thôi qua bên california lấy 10 tiêu chí luôn wow. lấy 10 cái luôn ép tiêu chuẩn nó phải khắc nghiệt phải nghiêm túc vô rồi thôi giờ quay lại cái nhãn bây giờ mình coi protein nhiều không một muỗng 15 gram ồ muỗng 16 gram luôn muỗng bự ta hũ này 30 lần bây giờ em hỏi tiếp nữa ủa sao anh ơi nó không làm hủ chín chục lần uống nhưng em cho nó rẻ anh không phải thì qua kim đi qua kim đi ba đúng không tại vì sao tại vì tiêu chí nó nó rẻ còn tiêu chí này nó nó vip nó bỏ vô miệng đó là phải vip nó thí dụ như em muốn bốn muỗng mấy bạn này một muỗng đúng không đâu phải là có số lượng nào số lượng đó đâu em đi em em bỏ cái này vô em uống rồi cái cảm giác của em nó khác liền cái cảm giác của em là kể như em đẩy là coi như là là nó, nó đáng đồng tiền bắt gạo năng lượng nó sinh ra cực kỳ nhanh đúng không bởi vậy mình mới hỏi là ủa sao má mình coi mình coi video của thằng khứa mấy thằng khứa model bên bên bên evergreen nó tập trâu vậy tập trâu con khỉ nó uống mấy cái này không à nó uống mấy cái này vô nó đẩy tốt lắm anh anh thử rồi cái ngày thử của anh là cái buổi kết hợp tuyệt vời đúng không giữa loại à, rì hoặc cao là mv 3D và intra hoặc cao là Minokem anh sẽ nói mày cái giá trị cái hay của nó chút anh nói sao đó mà giờ nói về thành phần đó thì nói sơ cho mày hiểu thôi tức là thằng này nó có hai thành phần căn bản mà thằng thằng thằng EA này cũng có đó là EAA đúng không và cái thành phần thứ hai là điện giải điện giải trong này á, nó có 1,5 gram biten và 500 gram nước dừa thì hiểu gì nước dừa là chiết xuất nước dừa chứ không phải là nước dừa đổ đây nha ông nội <laughs> đó thì cái đó là cái điện giải mà đặc biệt thành phần của nó là nó có cái gì nó có s 7 thằng s 7 đây là cái thằng này thằng này là khiêu, khiêu dâm nè đó khi nói chung á cái tính dâm á trong con người ai cũng có đúng không nhưng mà để kích được nó ra đó đó, thì chỉ có điêu thuyền thôi <laughs> đúng không điêu thuyền nó mới kích được tính dâm con lã bố đổng trác đâu mới ừ, làm cho nhà hán nó phục hưng trong ảo tưởng đó thì anh lấy ví dụ trong cơ thể chúng ta nó luôn có một cái nguồn năng lượng năng lượng cái nguồn năng lượng này nó sẽ được sử dụng khi chúng ta cần thiết mà làm sao để quy động được cái nguồn năng lượng này cần phải có lệnh bài tính mà lệnh bài đã nó phiêu khiêu dâm nãy nói đó thì cái NO em sợ đi NO2 NO3 NO nhà cha con nhà đó đó là cực kỳ quan trọng mà cái công thức này nè anh không cái này cái này anh không nói sâu về về chi tiết nha anh chỉ nói phân tích sơ cho em hiểu thôi cái S 7 này nè 500mg trong mỗi muỗng nè nó là nó để kích cái đó ra nó nó để điều động quân đội ra để dùng quân đội đó tập gym wow. hiểu chưa hiểu chưa nên thằng này là không thể nào uống trước ngủ được nha ông nội uống trước ngủ lôi con bồ ra tập thôi chứ không cách nào khác hết đúng không nếu mà em có bồ thì em lôi con bồ ra tập còn nếu mà em có bồ của em uống á thì em lôi điện thoại với cái có ôm ra em tập thôi không cách nào khác nó, nó mới hỏi là cái loại này có uống trước tập được không vậy không được rồi rõ ràng này phải uống trong tập đó mình phải có kiến thức nền để mình hiểu được cái thời gian uống cái thằng aminokem này lúc nào vậy thì phân tích tiếp cái hay của thằng aminokem này á là nó rất là mắc mắc hình như là không biết nữa hình như cũng ngang ngang ngửa khứa này chứ không phải dở mắc hơn luôn hay gì á thằng này mắc lắm anh nhìn cái giá mà còn hết hồn mà nhưng mà nghĩ lại nó vẫn không bằng đi cà phê starbucks nên thấy bình thường tại sao tại đơn giản thằng này phải hàng mỹ không à. anh nói thiệt mày cái này phải hàng mỹ không à à, thằng ta bất có phải hàng mỹ không chưa chắc à cà phê brazil sao đúng không thương hiệu của mỹ thôi mày cà phê brazil thì sao cà phê việt nam thì sao đúng không bằng ly ta bất thì tới 5 đồng thích à quay đó ba chứ không phải là cái chuyện mà không phải là cái chuyện mà ngồi trong đó uống đâu nha ông nội ngồi trong cái gì đó ngồi trong đó uống rồi có em út là không phải <laughs> thích không quay là cầm đi á tức là mua tới nó sọt vô 5 đô xong rồi cầm đi hút rột rột quăng sọt rác đó 5 đồng đâu uống vô có gì đâu mất tè thấy không được vậy đó còn này nó khác đó là anh nghĩ vào cái đó đó thằng này hàng mỹ thằng kia cũng hàng mỹ mà thằng này chất hơn nhưng mà giá thì rẻ hơn hợp lý rồi ba rồi tiếp tục nói về giá giá thì không có sồn rồi cách giờ dùng trong tập thì dùng trong tập thằng này có một cái rất hay mà rất là thích rất là thích nói chung á thì cuộc sống này ai cũng sợ mập đúng không ai cũng sợ ăn nhiều này nọ kia là khó kiểm soát cân nặng rồi ờ, phiền phức rồi ờ, sau này đúng không lỡ bị ờ, tiểu đường béo phì bị thận bị thiết diện covid nó nhập vô cái đi luôn bệnh nền ghê lắm bây giờ làm sao làm né được cái bệnh nền mà né được bệnh nền phải đi tập gym mà tập gym đừng ăn tầm bậy đúng không cùng lắm mua gà ăn như viên nguyễn chọc tụi nó thôi <laughs> chứ tụi em ăn tầm bậy này nọ nhiều quá nó mờ nó mập bởi vì cuộc sống giờ anh ăn đâu có gì tầm bậy đâu ăn ăn ăn ăn sáng anh tập gym không giờ anh ăn đó nha tập anh đó sáng anh tập gym không bao giờ anh ăn hết anh chỉ uống liêm body thôi vậy cái lượng cáp ở đâu mà có cái lượng cáp ở đâu mà có anh trả lời cho mày nghe cái lượng cáp là nằm trong 27 gram cáp của gói liêm body hết rồi đó với cái lượng cáp ngày hôm qua nạp vô nó nó, nó lưu trữ với dạng lycosen nằm trong cơ và gan nó lấy ra xài đó nhưng mà xong rồi lượng cáp thêm cái nữa trong ờ, trong mấy chục gram ờ, đường của thằng ờ, thằng thằng thằng Dark tơ thằng Dark tơ mà bây giờ anh uống cái này là anh bỏ Dark tơ anh bỏ đắt master nhưng mà cái cảm giác tập á cảm giác của tập tập nó còn nó còn đã hơn nó còn đã hơn lúc mà xài đá master nữa vậy thì sao rõ ràng cái này không calo nha ông nội cái này không calo vậy anh tiết kiệm được mớ carbon hydrate nữa đúng chưa nếu mà anh uống đá master thì anh phải bộ anh phải nạp vô một lượng đường để anh tập nhưng mà bây giờ anh không có lượng đường đó anh vẫn tập và thậm chí tập tốt hơn thì cái giá trị nằm đó đó ba đúng không cái giá trị nó nằm ở chỗ đó đó bởi vì nó tập gym mà trước khi tập gym là ăn là thua rồi thất sách rồi con trai sau tập mới ăn sau tập mới ăn nha trước tập một tiếng hồn ai ăn hết thà để bụng đói quất này vô chơi luôn wow đúng không làm gì đói như vậy tiếng hồn sao đói được đúng không nó sau tập tụi em ăn dùm được sau tập chỉ cần ngủ nhâm nhi thích thì sàn này đâu tiêu rồi đây nó thích xì sàn này chung họ luôn còn không thích thì xài khác đúng không xài này anh xài hai muỗng luôn bàn cãi nữa đó vậy thì cái sự kết hợp bây giờ mình nói tới cái sự kết hợp sự kết hợp này là quá tuyệt vời quá tuyệt vời đó. quá tuyệt vời cặp đôi này quá tuyệt vời và sự kết hợp nó còn một cái sự kết hợp nữa EVBX nhưng mà ngày hôm nay anh chưa có nói về cái thằng EVBX này mà thằng EVBX này anh sẽ nói về ngày mai nhưng mà sao bật bí luôn thằng amino kem này kết hợp được với cả hai wow. nó đi theo bộ nha mấy em đi theo bộ chứ tự nhiên mẹ em em nói thằng Duy Nguyễn giới thiệu hay quá mua hũ này gì cũng thử thôi mày mua tao hũ này luôn đi không phải gạ không phải gạ bán hiểu không không phải gạ bán đâu mấy em thề luôn cốc cần gạ mày mua khác mua nhưng mà có một cái mày uống cái hũ này vậy tâm tập uống nước lạnh kỳ đúng không nó thiếu thiếu vậy thôi thà đó sai tập ăn cơm mẹ nấu trong tập chơi hải này xong nhìn nó đỡ tức thấy không em nên nói chung á thành phần thằng aminokem này nó vẫn là EAA e nhưng mà đây đó là cái loại EEA tinh khiết mà dành chuyên cho lúc tập luyện nó chuyên cho lúc tập luyện hoặc dành chuyên cho lúc cần hoạt động tỉnh táo thi cử hay là buổi sáng vô làm văn phòng gì đó không nên uống trước tập nếu mà mình FA đó hiểu chưa còn trước tập mà có lấy con bồ ra tập được trước ngủ là ủa nó lộn hả <laughs> đúng rồi trước tập cũng uống mà trước ngủ trước ngủ là không được uống trước tập thì đương nhiên phải uống đều cao rồi này phải đều cao đâu nhưng ví dụ như chị em bây giờ kinh tế yếu thì mua này uống làm đều cao cũng được uống nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm, nhâm cũng được phụ nữ mà tập gym nó khác đàn ông ông ơi đúng không nên phụ nữ á nó nó cái cách xài súp nó cũng hơi khác đó tùy nhu cầu và tùy tiền anh anh nói nhiều khi anh nói chuyện hơi gắt để cho tụi em hiểu cho thôi chứ còn thật sự cuộc sống ở Việt Nam mà tập gym nó cũng có đam mê nữa má ơi đúng không mà nhiều khi nó đâu phải ai cũng có đủ điều kiện nó khổ vậy đó nó nên đó thì mình đôi khi mình xài đó cũng phải điệu cơm gấp mắm hãng này hãng kia hãng nọ đồ các kiểu đúng không anh anh làm video anh review cái cảm nhận và góc nhìn của hai sản phẩm này không có nghĩa là anh kêu tụi em phải mua hai sản phẩm này không có nghĩa là ừ tụi em không tập mua không không có này là là yếu đúng không anh chỉ là một sự giới thiệu một sự intro deal thôi đó và bây giờ á thì anh cá nhân của anh á thì anh chuyển qua hàng F, à, thằng này luôn tại vì anh cần một cái steamery anh cần một cái steamery nó thật cuộc sống này giờ anh cần cái steamery cái steamery đó nha nó quan trọng ngày trước anh uống Alex steamery rồi không ăn thua thằng đó không hợp anh hay sao á nó nói chung là thằng ta thằng Alex steamery thì nó không ăn thua lắm đó nhưng mà thằng EVP steamery này với thằng Alpha Bum steamery á nó tạo cho anh được một cảm giác anh tập nó như buổi tập thật thì anh chọn cái steamery suy cho cùng á bây giờ á, em xài cao mà không tiêm ri á thì á nó có lượng cà phê nó tích lũy trong người đúng không cái lượng cà phê nó tích lũy trong người nếu mà cái lượng cà phê nó nó xài hết á thì không sao hết còn nếu mà cái lượng cà phê nó nó không hết nó đâm ra lờn nó đâm ra mình bị nghiện cà phê và lờn cà phê gây ra hội chứng mất ngủ kinh niên thì nó khá là phức tạp trong cuộc sống của mình sau này wow. cuộc sống ai cũng áp lực đúng mà mẹ tập gym một phần nó đã nó đã mất ngủ nốt nhạc rồi bây giờ mình áp lực thêm nốt nữa hai nốt cộng lại mất là cái chắc nó thao thức nó trằn trọc sáng thì dậy sớm đi làm này nó bực mình ảnh hưởng tới cuộc sống đó nên à, anh nói thật bây giờ thì anh chia sẻ tụi em trong tập thì à, trước mắt anh xài hàng này reward cao thì à, anh này hai sáu này ba năm bảy cái này là kích thích nha cái này kích thích nhưng mà giờ anh giảm lại thằng này hai sáu này ba năm bảy còn tập luyện vẫn ok vẫn rất là là good rồi mọi chi tiết về sản phẩm đó, thì em có thể liên hệ sale hoặc liên hệ thêm liên hệ thêm ở trên website đó, coi kỹ nó dịch ra rất là sát nghĩa và nói chung nó minh họa rõ ràng để tụi em hiểu hơn về sản phẩm này còn tất nhiên về thành phần á, thì nó là cũng là khủng bố rồi wow.